Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xem cái bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em một trận đấu rồi Đó là trận đấu giữa Gladbach và Stuttgart Anh em chúng ta đã bú full hai cái mã kèo này đúng không? Nếu anh em nào mà theo dõi trên kênh à, Mình có cho anh em đó là đi Gladbach được chấp 0.25 cũng như là cái tài 3 thì Anh em chúng ta đã bú full rồi Khi mà Gladbach chiến thắng Stuttgart với tỷ số là 3-1 Đó thì, uh, ờ, chúc mừng tất cả anh em ở trên kênh cũng như là những anh em trong nhóm nhá. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã vú full cái ma kèo ở trong trận đấu như thế này. Quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta đi. Ngày hôm nay thì uh, có 4 trận đấu cùng giờ ở ngoại hạng Anh vào lúc 10 giờ và 5 trận đấu cùng giờ 21 giờ 30, 9 giờ 30 của Bundesliga. Mình sẽ làm trận đấu của Manchester City và Fulham nhá Đá ngoại nhanh chút này. Hiện tại kèo chấp đang là Manchester City chấp Fulham 2.5 Và cái tài hiện tại là 4 hòa Tài thẻ là 2.5 cũng như tài góc là 10.5 à, ờ, Về lực lượng của Manchester City thì chúng ta chắc không cần nói nhiều nhỉ Ở ngoại ngành thì bây giờ ờ, trên băng ghế dự bị của Manchester City thì chất lượng nhất ngoại ngành rồi còn về phía Fulham quay trở lại với Fulham đi Fulham trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đó là uh, Bobby Wright bị uh, treo giò vì thẻ đỏ này uh, thiếu bóng uh, uh, Solomon và Kuzawa đang bị chấn thương còn lại thì uh, gần như đây là đội hình mạnh nhất của Fulham rồi và họ sẽ chơi với đội hình đó là 4231 đối đầu với uh, Manchester City tiếp đón à, họ với sơ đồ chiến thuật là 433 trận đấu được diễn ra trên sân Etihad anh em nhé hiện tại thì Manchester City đang uh, thua Arsenal đội bóng đầu bảng với à, hai uh, điểm thôi hai điểm anh em cũng rất là sát sao rồi từ đầu mùa đến bây giờ Fulham thì xếp uh, thứ bảy uh, hiệu số thì ngang nhau Fulham uh, ghi được 22 bàn để thủng lưới 22 bàn còn với Manchester City thì không phải nói rồi ghi 37 bàn và để thủng lưới chỉ là một bàn thôi à, có 24 điểm gấp 10 à, hơn 10 điểm so với Fulham xét một chút về mặt phong độ thì à, cả hai đội bóng này đang có một phong độ à, khá cao à, Fulham thì à, trong 5 à, trận đấu gần đây nhất họ thua 1 à, thắng 2 và hòa 2 Manchester City thì thắng 3 hòa 1 và thua 1 Xem một chút về mặt lịch sử uh, Manchester City là đội bóng chiếm ưu thế về mặt lịch sử hơn khi mà trong 3 trận đấu gần đây nhất thì Manchester City toàn thắng anh em nhé để xem một chút về uh, những trận đấu hiện tại đi năm trận đấu gần đây nhất thì Manchester City họ uh, trung bình mỗi trận uh, ghi được một bàn thắng trên một bàn thắng anh em ghi được trên một bàn thắng anh em nhé còn với Fulham Fulham thì 5 ờ, trận đấu gần đây nhất uh, hiệu số trung bình mỗi trận đấu là hai bàn và với mức kèo tài 4 với những uh, gì mà anh em chúng ta có thể thấy vì mình nghĩ là trận đấu này anh em chúng ta nên đi cái xỉu 4 thì hợp lý hơn và cái kèo chấp 2.5 uh, thực sự mà nói thì Manchester City uh, hiện tại uh, bây giờ gặp với những cái đội mà ở ngoài Anh ấy đội tầm trung thôi thì kèo chấp thì tất nhiên là rất cao rồi kèo chấp rất cao anh em chúng ta sẽ điểm qua một chút về kèo góc à, nếu như Man City không có bàn thắng sớm thì chắc chắn là cái kèo góc này sẽ nổ vì Manchester City tấn công rất nhiều đúng không anh em đó và mình đang nghĩ rằng uh, hiệp 1 uh, à, nếu như ở hiệp 1 uh, à, không có bàn thắng thì chắc chắn kèo góc này sẽ nổ và sẽ chúng ta sẽ đi luôn cả cái xỉu anh em mình sẽ nót lại cho anh em trước hai cái mã kèo kèo chấp thì bỏ qua anh em nhé kèo chấp thì uh, à, chưa chơi chúng ta sẽ đi đó là cái xỉu 4 cái xỉu 4 hòa và cái tài góc tài góc đang là 10.5